Mến chào quý anh chị khách hàng đến với kênh Phú Bi Hôm nay Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất ở Mỹ Hạnh Bắc, Long An Lô đất có diện tích là 5 x 32, thổ cư hết đất Được chủ bán với giá là 1 tỷ 250 triệu Lô đất thì có sổ hồng riêng, quý anh chị có thể công chứng sang tên ngay trong ngày Lô đất này thì nằm gần ngay bên sát các tường Phú Sinh Cách các tường Phú Sinh khoảng 400m Và cách đường DT9 khoảng 800m và đây là sổ hồng của lô đất bản vẽ của lô đất lô đất có chiều ngang là 5m chiều dài là 32m được công nhận trên sổ là 164 mét vuông toàn bộ là đất ở hết trong à, bán kính khoảng 2 km chúng ta có à, bách quá xanh Ủy ban à, Nhân dân xã Mỹ Hạnh Bắc và trường trung học cơ sở Mỹ Hạnh đây là đường DT9 chúng ta chạy vào khoảng 800m là tới à, vị trí lô đất nha đường này là thẳng vào khu à, dân cư Rồng Vàng kế bên đường này là đường dẫn vào các phường Phú Sinh hiện tại đường là đường đá xanh và có chiều ngang là ngang 5m phía trước chúng ta là cổng của khu dân cư Rồng Vàng giá đất bên khu dân cư Rồng Vàng có giá dao động từ 12 đến 14 triệu một mét vuông lô đất của mình thì nằm kế bên khu dân cư Rồng Vàng nhưng giá tầm hơn 7 triệu một mét vuông hiện tại đường vào lô đất là đường đá xanh 3 mét nhưng trong tương lai vào tháng 1 đầu năm sau sẽ lên toàn bộ là đường bê tông hết nha quý anh chị và đây chúng ta đã tới ờ, vị trí của lô đất đất thì đã được chủ ờ, cắm ờ, cọc ranh hết được cắm hai cọc ranh có chiều ngang là 5m chiều dài là 32 m rưỡi tổng diện tích là 164 m vuông thổ cư hết đất bán với giá là 1 tỷ 250 triệu quý chị anh chị hãy nhanh chân điện thoại cho Phúc số 0909 305 333 để được sở hữu lô đất và đây là toàn cảnh ờ, xung quanh lô đất Phía trước chúng ta là khu Cát Tường Phú Sinh Rất là đông dân cư Phía những tấm bảng kia là khu ờ, dân cư Rồng Vàng Và bây giờ Phúc sẽ chạy đường ra cổng ờ, Cát Tường Phú Sinh Cách ờ, lô đất chúng ta khoảng 4 đến 500 mét Và đây là cổng khu dân cư Rồng Vàng Hiện tại thì giá lô đất này là rẻ hơn khu dân cư Rồng Vàng và khu à, các Tường Phú Sinh rất là nhiều và có thể nói là lô đất rẻ nhất ở khu vực ở đây Quý anh chị à, muốn sở hữu lô đất thì cứ liên hệ với Phúc theo số điện thoại trên màn hình Cảm ơn quý anh chị đã xem hết clip Chúc quý anh chị dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Thank you.